này tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn xem một số ờ, dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật với những ờ, kiểu dáng, hình thức và thương hiệu khác nhau để các bạn có thể tham khảo thử. Nếu mà các bạn sau khi mà xem video clip này á, mà chúng ta cảm thấy quan tâm đến sản phẩm nào thì chúng ta có thể ờ, comment để lại số điện thoại phía bên dưới hoặc là chúng ta chụp cái màn hình lại để chúng tôi có thể dễ dàng tìm kiếm cái bếp mà các bạn lựa chọn cũng như liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306 149 để có thể được nhân viên tư vấn tư vấn cho các bạn một cách kỹ hơn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu ở bếp số 1 Giá là 1 triệu 8 Bếp này là thương hiệu Rinnai Có số series là KGM562BE Bếp này có mặt men chống xước Ở phía bên ờ, trái bên trái đây nó có lắp đặt một cái nút công tắc rang đây Thì ờ, các bạn ờ, đa số tất cả các dòng bếp ga của nội địa Nhật đều có lắp đặt hai cái que cảm biến để cái kìm hãm nhiệt độ của nó ở 250 độ cho đến 300 độ thì nó sẽ khóa ga vì thế nếu ở Việt Nam á, khi chúng ta cần rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao thì chúng ta sẽ gặp khó khăn nó sẽ à, kìm hãm nhiệt độ ở đây thì rẻ hơn khuyến mãi có lắp đặt một cái nút công tắc rang độc quyền ở đây khi mà các bạn bật ở phía bên trái ở đây nè thì à, cái à, nút công tắc rang này có thể giúp cho các bạn thoải mái dùng để rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao không có lo sợ bị kìm hãm được nhiệt độ nữa đối với những bếp không có nút công tắc rang này á nếu mà các bạn muốn lắp đặt thì các bạn cũng có thể nhân liên hệ trực tiếp cho shop luôn để nhân viên tư vấn cho shop của shop tư vấn cho các bạn kỹ hơn tiếp theo là bếp số 2 đây là giá 1 triệu 7 bếp này là Rinnai VH56BL bếp có mặt men chống xước tiếp theo là số 3 Paloma IC330SBL bếp này giá 1 triệu tư phía bên trái nó có một nút ờ, công tắc rang đây bếp này là mặt sơn tính điện tiếp theo là ở đây là bếp số 1 giá 1 triệu 6 Paloma IC330SBR bếp này là mặt men chống xước bên phải nó có lắp đặt một cái nút công tắc rang nè đây đây là nút zin của bếp nha số 2 2,2 triệu Rinnai KG TM56 DGL bếp này thì có mặt men chống xước thôi còn tiếp theo tới bên đây thì một số dòng bếp nút nhấn thì ở dưới đây á, là một bếp có thứ tự là số 12 ở trên, ở trên chứ số 11 số thứ tự số 11 là 2 triệu 7 bếp là Rinnai KGM64DG bếp này thì nút nhấn mặt men chống xước ở dưới của nó là số 12 giá 1 triệu rưỡi Paloma IC 800FL bếp này là mặt sơn tính điện ở bên đây á, thì có ờ, bếp số 8 giá 2,6 triệu Paloma IC N86BR bếp này mặt men chống xước bếp được sản xuất vào ờ, năm 2017 tháng 1 năm 2017 bếp này còn ở dưới ờ, là số 9 giá 2 triệu Paloma IC800 BR bếp này thì có mặt men chống xước tiếp theo ở dưới, dưới tiếp theo ở dưới đây á, thì chúng tôi có một số dòng bếp kính full chức năng đầu tiên á, là bếp số 15 bếp này thì giá 8 triệu Rinnai RTS61AWG10 RN bếp này thì là full chức năng có mặt bếp được làm bằng ờ, kính cường lực nè cái viền bếp này được làm từ inox nhìn rất là đẹp bếp cũng có cái ờ, hộp nướng thì sử dụng ờ, bằng phím điện tử đây không có cần gạt tự động nha rất là hiện đại cũng như là cho hộp nướng là có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox bếp này là full inox luôn có hai cái đầu chia lửa có nắp được làm từ inox luôn ngoài ra bếp này đặc biệt nhất là nó có cái chức năng phải đặt nồi lên mới sử dụng được ngoài ra nếu mà các bạn không đặt nồi lên đó, thì bếp sẽ không có cho phép sử dụng rất là an toàn ở trên đây là bếp số 16 giá 5,5 triệu bếp này là Rinnai S660 VCTS bếp này full chức năng luôn bếp có mặt kính mặt kính bếp có mặt kính và full inox gồm có ờ, kiềng nắp khói và hai đầu chia lửa cũng như là mâm nướng và vị nướng được làm từ inox này Tiếp theo là bếp số 17 giá 6 triệu Bếp này là của Paloma BA61WCKL Bếp màu đen có viền trắng nhìn rất là đẹp Bếp full chức năng Trong hộp nướng thì có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc luôn Tiếp theo ở đây thì là bếp số 18 giá 4 triệu rưỡi Rinnai RTES66 MGTS Bếp này thì cũng full chức năng luôn Bếp có mặt kính học nướng cũng mâm nướng và vị nướng được làm tay nóc Nhưng mà các bạn lưu ý bếp này thì nó có một tầng lửa thôi nha Chứ không phải là hai tầng lửa Bếp chỉ, bếp này chỉ có một tầng lửa trên áp xuống thôi Số 19 Giá 7 triệu Paloma IC66WCR Bếp này là full chức năng Bếp có viền màu đỏ Bếp có viền bếp màu ờ, mặt kính màu đen nè Nhìn rất là đẹp học nướng cũng không nướng và bị nướng được làm từ nóc luôn ngoài ra thì bếp này là full chức năng hẹn giờ được cả ba bếp hai bếp nấu và một bếp nướng còn ở trên đây là bếp số 20 giá 9 triệu Osakaga 210H051 thì các bạn lưu ý Osaka ga, Osaka này nó không phải là một ờ, nhánh hiệu bếp ga mà nó là một nhà cung cấp khí ga sau đó họ mua cái bếp ga của những hai nhánh bếp ga nổi tiếng như là Haman Paloma hoặc là Rinnai sau đó dán tem của mình lên mục đích là để quảng cáo bán hoặc là tặng cho khách hàng sử dụng khí ga của họ như bếp này á, là Osakaga nhưng mà các bạn có thể nhận biết qua kiểu dáng của nó là của Haman đây các bạn nhận biết qua được cái kiểu kiền của nó đây kiền nghìn thoi là độc quyền của Haman cũng như các bạn có thể chú ý cái mặt bếp ở trước đây tiếp theo ở bên đây á, thì ờ, là một số dòng bếp đây là một cái bếp từ bếp số 21 là bếp từ giá 3,5 triệu bếp nhánh hiệu Toshiba Đây, cái hộp điều khiển của bếp nó sẽ nằm ở vị trí này các bạn bấm vào thì nó sẽ chạy ra bếp điều khiển của ba bếp có chức năng đầy đủ ngoài ra thì những nút của nó được làm bằng nút nhấn đây các bạn nhấn vào thì ờ, nó sẽ bung ra và chúng ta điều chỉnh cái độ lớn nhỏ của nó xoay như thế này đây tiếp theo ở trên là số 22 giá 8 triệu đây là một dòng bếp ga âm mặt men chống xước Bếp thì đơn giản thôi, cơ bản không có chức năng nhiều Có một nút chế độ rang 3 giây ở bên đây Đây là hàng trưng bày nên còn rất là mới Số 23 là một dòng bếp uh, ga âm Bếp có 3 bếp nấu và một bếp nướng đây. Hộp pin của bếp nằm ở trên phía này các bạn bấm vào nó chạy ra Nhìn rất là hiện đại đây Còn bên đây cái hộp chức năng của nó các bạn bấm vào đây thì nó chạy chạy hộp chức năng ra Bếp full chức năng đầy đủ tiếp theo số 24 giá 8 triệu bếp này là Rinnai RB32AM5H 25 bếp này là bếp âm mặt men chống xước đây là hàng dùng nước thôi bếp còn rất là đẹp đó, đó là một số cái kiểu dáng của bếp ga của chúng tôi giới thiệu cho các bạn xem đến ngày hôm nay nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm nào thì các bạn có thể ờ, chụp lại màn hình sản phẩm đó cũng như là liên hệ trực tiếp đến cho shop để shop tư vấn cho các bạn một cách kỹ hơn Bây giờ thì tôi sẽ à, giới thiệu cho các bạn xem cái à, bếp chính của video clip ngày hôm nay Bếp này là Rinnai KG560L Bếp này có 6 máy số cuối để lưu giữ bảo hành các bạn đó là 018005 bây giờ tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất phía bên trong của bếp bếp này có mặt men chống xước và hai cái đầu chia lửa của nó được làm từ nắp thôi thì hai cái nắp này á, có tác dụng là cho ngọn lửa nó bung ra để cho ngọn lửa nó cháy đều hơn thì các thì nếu mà bình thường nó sẽ là nắp sắt đối với khi mà chúng ta sử dụng nắp inox này á, thì nó sẽ bền hơn đây là nội thất phía bên trong đây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 bây giờ tôi sẽ bật bếp lên bếp có học nướng Bây giờ tôi sẽ thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp cho các bạn xem Là cái tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt đi ngọn lửa Với tính năng này bây giờ tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn từ 5 cho đến 7 giây khi cái ờ, que cảm biến hình giống như cái bỏ hàng ở đây nè nó cảm nhận được cái ờ, còn lửa nó bị tắt đi á, thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ga ở một số nơi bán khác á, họ hay quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nướng á, nước nó trào ra thì nó sẽ làm tắt ngọn lửa nhưng mà các bạn lưu ý bếp nó sử dụng hai cái đầu chia lửa này lúc nào cũng sẽ nằm cao hơn mặt bếp này khoảng từ 2 cho đến 3 cm nếu nước mà trào ra thì nước chỉ có thể nằm ở trên mặt bếp thôi khả năng mà làm ướt được hai cái đầu chia lửa này tắt luôn ngọn lửa rất là khó nguyên nhân chính làm cho tắt đi ngọn lửa khi mà chúng ta sử dụng thường là do gió thổi mà thôi nơi nơi nào quảng cáo chống trào là quảng cáo không đúng với chức năng thật sự của bếp ở đây sau khoảng 3 giây thôi bếp đã khóa ga nè bếp đã khóa ga và nó kèm theo một tiếng đóng đờ le ở một số bếp khác á, thì nó sẽ kèm theo một tiếng bếp tùy theo cái thiết kế của bếp với cái khóa ga thực hiện cái tính năng khóa ga khi ờ, gió thổi tắt lửa thành công đây bây giờ tôi sẽ thử tính năng thứ hai để các bạn xem là tính năng khóa ga khi nước nó nấu cạnh nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt này để mô phỏng cho hai cái miếng đáy nồi bếp nó sẽ có hai cái que cảm biến đáy nồi này nhiệm vụ của nó là khi nó tiếp xúc với cái đáy nồi ở phía dưới bên đây đạt đến là khoảng 250 độ trở lên thì nó sẽ tự động nó khóa ga để cho an toàn để phòng cháy nổ vì bề mặt tiếp xúc của que cảm biến và cái đáy nồi nó yêu cầu là 250 độ nên ở trên đây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 này lên bấn quấn lại cuốn hai con trước lại ừ cuốn em lại ừ, báo yếu sẽ thay pin khác dễ không ta các bạn đối lưu ý đối với các dòng bếp ga nội địa nhật á, thì à, vấn đề về pin rất là quan trọng khi mà bếp nó không có đủ pin hoạt động thì nó sẽ tắt dần bếp đi khi mà chúng ta đang sử dụng hai bếp nó sẽ tắt dần một bếp khi mà không còn pin nữa thì nó sẽ không chúng ta sử dụng nữa nên các bạn lưu ý vấn đề này chúng ta nên lựa chọn cái nguồn pin tốt để sử dụng một cách nó hiệu quả hơn thì bếp này á nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam tại vì khi mà các bạn sử dụng một bếp những bếp còn lại nó cũng sẽ đều đánh lửa hoạt động theo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 để ý khi mà chúng ta sử dụng á, ngọn lửa chúng ta đang nấu bình thường đột nhiên nó giảm nhỏ lửa lại như thế này và không có tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được nhiệt độ ở phía dưới đáy nồi nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm gas cho chúng ta bếp rơi vào khoảng 200 238 cho đến 240 độ thì nó tự động giảm nhỏ lửa lại này Bếp bên à, phải của tôi vừa mới khóa ga thực tính năng khóa ga khi nước thành nồi thành công với bên phải này thì các bạn lưu ý á, bếp nó ở vị trí khác nhau thì thời gian của bếp nó sẽ khác nhau tại vì nó chúng ta tắt mở nó khác nhau nên cái nhiệt độ của nó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 đối với sản phẩm bếp ga này á, thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một năm và độ dài cho các bạn trong vòng 10 ngày đầu cũng như đối với các dòng bếp này thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng đối với cặp kiềng zin của nó thì tuổi thọ rơi vào khoảng từ 4 à, cho đến 5 năm chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa để cặp kiềng như thế này nữa để chúng ta có thể nhân đôi thời gian sử dụng của cặp kiềng lên thành là từ 7 à, cho đến 8 năm giúp cho sản phẩm nó bền hơn bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có tích hợp những chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng cũng không có tích hợp chức năng hẹn giờ thì như tôi quảng như tôi giới thiệu bếp có hai cái que cảm biến thông minh này nó sẽ giới hạn cái nhiệt độ của bếp là ở khoảng chừng 250 cho đến 300 độ C thì nó sẽ tự động nó khóa ga thì rẻ hơn khuyến mãi có một ờ, cái nút có có thể lắp đặt cho các bạn cái chế độ rang ở phía bên trái hay bên phải tùy các bạn hoặc là hai bên luôn khi mà các bạn lắp đặt một nút, nút chế độ rang đó thì các bạn có thể sử dụng bếp được thoải mái rang thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao không lo sợ bị kiểm hãm nhiệt độ nữa nếu các bạn quan tâm đến vấn đề này thì các bạn liên hệ trực tiếp cho nhân viên của shop khi mua bếp để chúng tôi lắp đặt cho các bạn nút công tắc rang ngoài ra thì bếp không có nút hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn có thể mua kèm thêm một cái ổ cắm hẹn giờ như thế này nếu các bạn có nhu cầu giá là 80 ngàn một cái các bạn lấy cục pin chúng tôi tặng kèm theo uh, cho pin sạc các bạn cắm vào đây sau đó các bạn cắm vào cổ cắm hẹn giờ này rồi các bạn cắm vào đi các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút ở đây tôi sẽ chỉnh về mức nhỏ nhất là một phút để thử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 Nếu các bạn đang xem á, mà cảm thấy video clip này hay và bổ ích cho mình thì các bạn cũng có thể ấn vào nút like và chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng xem được. Các bạn cùng xem được. Các bạn cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những lần thử bếp mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn vào những lần sau.